Cụ thể, khoảng 7 giờ sáng ngày 20 tháng 10, người dân xung quanh khu chợ 365, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội phát hiện đám cháy lớn tại một nhà xưởng kết hợp làm kho, khói đen bao trùm cả khu vực. Tôi cảm thấy mùi khét nồng nặc giống như mùi nhựa cháy. Anh Phong, nhân chứng sống gần hiện trường nói và cho biết phía trong xưởng có chứa sơn và đồ tiêu dùng khác. Hơn 8 giờ 30, ngọn lửa vẫn bùng lên tại khu xưởng này, Hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được huy động tới hiện trường, tiến hành các biện pháp dập lửa, đồng thời tìm kiếm, cứu người và di chuyển các đồ vật, tài sản có giá trị ra khỏi khu vực. Đến 10 giờ sáng nay, đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội cho biết, vụ cháy khiến một người tử vong là nhân viên bảo vệ khu xưởng. Cơ sở này đã bị đình chỉ hoạt động từ năm 2020. Hỏa hoạn thiêu dụi phần diện tích khoảng 800 m vuông. Cũng trong sáng nay, tại tỉnh Phú Thọ ghi nhận một vụ tai nạn thương tâm và chạm liên hoàn giữa ô tô tải, xe khách và một xe máy khiến 6 người bị thương. Trong số đó, ba mẹ con trên xe máy đang trên đường đi khám bệnh. Cụ thể, tai nạn xảy ra trên quốc lộ 32, đoạn qua xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Và chạm liên hoàn xảy ra giữa xe khách, ô tô tải và một xe máy. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tề Lễ cho hay, chiếc xe máy chở ba người, họ là ba mẹ con đang đi chữa bệnh trong đó một cháu bé 4 tuổi. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy ô tô tải và xe khách đấu đầu trực diện, phần đầu của hai ô tô này vỡ nát, chiếc xe máy biến dạng sau khi bị bánh xe khách đè lên. Chính quyền địa phương cũng cho hay vụ tai nạn làm 6 người bị thương, trong đó có 3 người trên xe máy. Một số ca nặng hiện được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này có mưa khiến đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Đoạn đường này có hai làn xe và một khúc cua. Hiện nay, một tổ hợp hình thể thiên tai đang hoạt động là không khí lạnh và bão số 6 Sát. Bà Phạm Thị Trâm, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cung cấp thông tin về tác động khi hai hình thái này tương tác với nhau. Theo đó, vào ngày 19 tháng 10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp giao ban ứng phó với bão số 6 hay còn gọi là bão Nesat. Tại cuộc họp, thông tin về diễn biến bão số 6, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 7 giờ sáng nay, bão số 6 đang ở khu vực phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa, cường độ cấp 9, cấp 10, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam. Ông Hoàng Phúc Lâm thông tin thêm, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung với cường độ khá mạnh nên bão suy yếu nhanh. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ là 10 đến 15 km h và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Theo quan trắc hồi 16 giờ ngày 19 tháng 10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 62 đến 102 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ là 10 đến 15 km h Trong 24 giờ tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Hôm nay 20 tháng 10, bão sẽ đi vào vùng biển từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Đây là vùng biển lạnh, cộng thêm tác động của không khí lạnh khô từ phía Bắc nên bão suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Sang ngày 21 tháng 10, bão số 6 tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trước khi di chuyển vào đất liền khu vực Nghệ An và Quảng Bình. Trong hôm nay, 20 tháng 10, Vùng biển từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có gió cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão có thể cấp 9, cấp 10, các tàu thuyền trên biển cần lưu ý gió mạnh. Đối với đất liền, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 6 và nhiễu động trong đới gió đông nên ở Đông Bắc Bộ, Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Quảng Bình sẽ có mưa. Tuy nhiên, mưa không lớn, khoảng 30 đến 50 mm. Trọng tâm mưa ở Nam Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa từ 50 đến 80 mm, có nơi sấp xỉ 100 mm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay nhiệt độ sẽ giảm sâu, nhiệt độ tại Hà Nội có thể xuống 14 đến 16 độ C. Sau khi bão tan, mưa do gió mùa đông bắc sẽ dịch dần vào các tỉnh Trung Trung Bộ, tuy nhiên mưa không lớn. Sáng sớm ngày 20 tháng 10, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo thông tin từ bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, Trường hợp nghi mắc đậu mùa khỉ thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh đã có kết quả PCR dương tính. Theo thông tin từ bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, trường hợp nghi mắc đậu mùa khỉ thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh đã có kết quả PCR dương tính. Trường hợp mắc đậu mùa khỉ thứ hai này là một phụ nữ 38 tuổi, thường trú tại tỉnh Tuyên Quang, đi du lịch tại Dubai trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 18 tháng 10 năm 2022. Bệnh nhân bắt đầu có các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ từ ngày 11 tháng 10 năm 2022 với sốt kèm mệt mỏi, buồn nôn và xuất hiện các mụn mủ giải rác trên cơ thể. Điều đáng ghi nhận chính là người bệnh này và người bệnh mắc đậu mùa khỉ đầu tiên nay đã khỏi bệnh, đã có thời gian ở cùng nhà và sinh hoạt chung. Khi biết người bạn đã có triệu chứng tương tự, người mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên đã kịp thời thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ cách ly và chuẩn đoán điều trị. Sốt xuất huyết giảm tiểu cầu, nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân sẽ rơi vào nguy kịch. Đặc biệt, những ngày gần đây đã ghi nhận trường hợp giảm tiểu cầu về 0, 5 chigarit là mức nghiêm trọng khi hữu xảy ra. Vậy dấu hiệu nào để phát hiện sớm được tình trạng này? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời. Sốt xuất huyết giảm tiểu cầu nếu không điều trị kịp thời khiến bệnh nhân rơi vào nguy kịch. Đặc biệt, những ngày gần đây đã ghi nhận nhiều trường hợp giảm tiểu cầu về 0 chigalit 5 Chigarit là mức nghiêm trọng hy hữu xảy ra. Dấu hiệu nào để phát hiện sớm được tình trạng này? Chia sẻ với phóng viên báo Sức khỏe và đời sống, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cho biết, để biết được chính xác bệnh nhân sốt xuất huyết có giảm tiểu cầu hay không thì cần làm xét nghiệm công thức máu. Ở người khỏe mạnh, số lượng tiểu cầu trung bình trong máu từ 150 đến 450 chigarit, mức nguy hiểm khi tiểu cầu giảm dưới 50 chigarit mức nghiêm trọng là 10 đến 20 trigarit. Với bệnh nhân sốt xuất huyết, theo khuyến cáo tiểu cầu dưới 50 trigarit, nếu đang điều trị tại nhà thì nên vào viện ngay, hoặc trường hợp bệnh nhân có chảy máu cam, chảy máu chân răng, xuất huyết ngoài da, cũng như có hiện tượng cô đặc máu như chân tay lạnh, nôn mửa, đau bụng vùng gan cũng cần đi khám ngay, Phó giáo sư Cường tư vấn. Theo Phó giáo sư Cường, hiện nay đã có hướng dẫn của Bộ Y tế về truyền khối tiểu cầu trong trường hợp bệnh nhân hạ tiểu cầu xuống dưới 20 trigarit hoặc dưới 10 tricarit kèm theo xuất huyết. Bác sĩ Cường khuyên cáo, bệnh nhân truyền tiểu cầu phải theo chỉ định của bác sĩ, không phải theo mong muốn cá nhân của người bệnh, cứ thấy tiểu cầu hạ là lo lắng muốn truyền ngay. Các biểu hiện đa dạng từ nhẹ đến nặng của giảm tiểu cầu như xuất huyết trên da, các chấm xuất huyết giải rác hoặc ở cẳng tay, cẳng chân, nách, ngực, thắt lưng. Xuất huyết niêm mạc, chảy máu chân răng, chảy máu mũi, nôn ra máu, đi ngoài có phân đen hoặc máu, đi tiểu ra máu, ở nữ có thể có kinh nguyệt kéo dài hoặc đến sớm hơn kỳ hạn. Xuất huyết nặng bao gồm thoát huyết tương qua thành mạch kéo theo mất nước, chảy máu mũi nặng, ra máu âm đạo nặng, xuất huyết trong cơ và phần mềm, xuất huyết nội tạng, xuất huyết não, xuất huyết kèm tình trạng sốc, vật vã, bứt rứt, tay chân lạnh, mạch nhanh, tiểu ít, suy hô hấp, suy tim, gan hoặc các cơ quan khác. Nếu có các biểu hiện trên, người bệnh cần mau chóng đến viện để thăm khám và điều trị kịp thời. Tờ Chosun Hàn Quốc cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sẽ không huấn luyện bất kỳ đội bóng nào. Thay vào đó, ông muốn đảm nhận vai trò nào đó tại một câu lạc bộ ở K League hoặc là Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Điều đó có nghĩa rằng ông chỉ làm việc ở Việt Nam cho tới khi hết hạn hợp đồng vào tháng 1 năm 2023. Câu chuyện về tương lai của huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi rời khỏi đội tuyển Việt Nam là chủ đề được quan tâm. Nhật báo Chosun của Hàn Quốc cũng tiết lộ một vài thông tin quan trọng liên quan tới tương lai của chiến lược gia 65 tuổi. Tờ Chosun tiết lộ rằng sau 5 năm thành công ở Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được chú ý rất nhiều sau khi trở về Hàn Quốc. Sau khi ông chứng tỏ tài cầm quân ở Việt Nam, người ta kỳ vọng ông sẽ tiếp tục làm được điều đó khi trở về quê nhà. Theo dự kiến, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nghỉ ngơi trong một thời gian trước khi bắt đầu công việc mới. Sau hành trình dài ở Việt Nam, ông cần một thời gian nghỉ ngơi và nạp năng lượng. Tuy nhiên, không dễ để huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt một câu lạc bộ ở giải K League, giải vô địch quốc gia Hàn Quốc vào lúc này. Vào tháng 1 năm 2023, các câu lạc bộ sẽ bắt đầu chuyến tập huấn mùa đông. Rất khó để ông có thể bắt tay vào công việc huấn luyện viên ngay lập tức sau khi rời Việt Nam. Dù vậy, không loại trừ khả năng có một câu lạc bộ ở Hàn Quốc sẽ ký hợp đồng với ông ngay trong tháng 1 năm 2023. Những gì mà chiến lược gia này làm được cùng đội tuyển Việt Nam giúp ông được đánh giá cao ở Hàn Quốc. Nhưng ở góc độ nào đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cao tuổi, có vẻ như ông muốn hướng tới đảm nhận một vai trò nào đó ở câu lạc bộ tại giải K League hoặc Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc hơn là huấn luyện viên chuyên nghiệp. Gần đây, báo giới Hàn Quốc tiết lộ Liên đoàn bóng đá nước này có ý định mời huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội U20 Thế nhưng, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam đã từ chối vì cho rằng vẫn còn nhiều huấn luyện viên giỏi ở Hàn Quốc. Sáng ngày 19 tháng 10, nhiều xã phường ở vùng trũng như là Thuận An, Phú Thanh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế đã cho học sinh khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nghỉ học để phòng chống lũ. Theo ghi nhận của phóng viên, chiều cường dâng gây ngập lụt tại nhiều vùng thấp trũng ở Huế. Sáng ngày 19 tháng 10, nhiều xã, phường ở vùng trũng thấp như Thuận An, Phú Thanh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế đã cho học sinh khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nghỉ học để phòng chống lũ. Tại tuyến đường quốc lộ 49 cũng xuất hiện hai điểm ngập ở khu vực tổ dân phố Tân An, Tân Dương, phường Thuận An, thành phố Huế với độ sâu từ 20 đến 30 cm khiến các phương tiện giao thông đi lại khó khăn. Tại các bờ biển, sáng nay có sóng lớn, nước dâng chảy vào khu vực đầm phá cũng gây ngập ở nhiều nơi. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngập lụt tại những khu vực thấp trũng là do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 6, gây chiều cường và mưa nội đồng. Chiều cường đo được ở đập Thảo Long là 1,3 m vào sáng ngày 19 tháng 10, nên có hiện tượng nước từ biển đổ vào gây ngập lụt. Trong khi đó, các hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền và hồ thủy lợi Tả Trạch tổng lượng mưa điều tiết về hạ du sông Bồ, sông Hương duy trì từ nhiều ngày qua là 1.000 mét khối trên giây. Trong khi đó, trả lời phóng viên, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc cho biết, sóng lớn, nước dâng nên từ đêm ngày 18 tháng 10 khiến khu vực ven biển qua thôn Bình An và thôn Cảnh Dương, nước từ biển chảy vào mạnh gây nên tình trạng sạt lở, xâm thực. Bộ Công an cho biết từ hôm nay 20 tháng 10, Nghị định số 59 trên 2020 trên NDCP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử sẽ có hiệu lực. Người dân có thể xuất trình thông tin định danh điện tử, căn cước công dân của công dân trên môi trường điện tử qua ứng dụng VNEID để chứng minh nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính cũng như các giao dịch dân sự thay căn cước công dân gắn chip như hiện nay. Ngoài ra, theo nghị định này, người nước ngoài cũng có thể đăng ký và dùng định danh điện tử của Việt Nam qua ứng dụng VNEID để xuất trình thay thế hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại quốc tế. Bộ Công an cho biết căn cước công dân điện tử có tính bảo mật cao, tích hợp nhiều thông tin của công dân – Do vậy, có thể xuất trình căn cước công dân điện tử thông qua ứng dụng VNeID thay thế nhiều loại giấy tờ để thực hiện các thủ tục. Tuy nhiên, quá trình sử dụng, chủ căn cước công dân điện tử phải bảo mật tài khoản định danh điện tử của mình, không cung cấp mật khẩu cho người khác. Nếu mất kiểm soát tài khoản định danh của mình hoặc phát hiện có người sử dụng trái phép danh tính điện tử của mình thì cần báo ngay cho công an theo số 1900 0368 để được hỗ trợ. Bệnh viện Sản Nhi, Nghệ An cho biết trong những ngày qua, do thời tiết chuyển mùa nên số lượng bệnh nhi mắc các bệnh hô hấp tăng đột biến. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, trong những ngày qua, do thời tiết chuyển mùa nên số lượng bệnh nhi mắc các bệnh hô hấp tăng đột biến. Trao đổi với báo Sức khỏe và đời sống, Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Anh Sơn, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, những ngày qua, số lượng trẻ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như là viêm tiểu phế quản, viêm phế quản, hen phế quản, viêm phổi và viêm phổi nặng tăng đột biến, có nhiều trẻ bệnh nặng phải thở oxy, số lượng điều trị tại khoa luôn sấp xỉ 200 bệnh nhi mỗi ngày. Điều đáng nói là trong số bệnh nhi vào khoa điều trị có 15 trường hợp mắc phải virus hợp bào hô hấp, virus ASV. Đây là căn bệnh phát triển mạnh vào thời điểm ra mùa, trẻ dưới 6 tháng tuổi thường dễ mắc. Việc điều trị cho trẻ mắc ASV gặp nhiều khó khăn, bệnh viện phải bố trí phòng cách ly với chế độ chăm sóc đặc biệt. Thời điểm ra mùa như hiện nay, môi trường và độ ẩm thay đổi đã tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển. Do đó, một tháng trở lại đây, số lượng bệnh nhi bị các bệnh lý về đường hô hấp phải nhập viện điều trị rất đông. Một yếu tố nữa dẫn đến số lượng bệnh nhi nhập viện tăng cao là do sau khi trẻ nhiễm COVID-19, sức đề kháng của trẻ ít nhiều bị suy giảm, do đó rất dễ mắc bệnh, đặc biệt là các bệnh lý về đường hô hấp. Ngoài ra, một yếu tố nữa khiến trẻ mắc bệnh nặng là do phụ huynh chủ quan trước tình trạng sức khỏe của trẻ – Bác sĩ Bùi Anh Sơn cho biết thêm. Sau hơn 9 tháng triển khai đề án 06, thành phố Hà Nội có gần 5 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế được đồng bộ dữ liệu, có thể sử dụng căn cước công dân để đi khám, chữa bệnh. Sau hơn 9 tháng triển khai đề án 06, thành phố Hà Nội có gần 5 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế được đồng bộ dữ liệu, có thể sử dụng căn cước công dân để đi khám và chữa bệnh. Theo Sở Y tế Hà Nội, thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, sau hơn 9 tháng triển khai, đến nay toàn thành phố có gần 5